các bạn Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại quả nha các bạn Ok Đây là quả gì đây? Đây là trái gì đây? Trái mãng cầu Trái mãng cầu Hay còn gọi là quả na Tiếp theo Trái gì đây? Đây là trái mận Trái mận nha các bạn đây cái mận đây, đây là hai quả mận đây là cái gì đây trái quýt trái quýt trái quýt trái quýt này các bạn trái ten đây là trái gì đây trái dâu trái dâu nha các bạn tên đen đây là quả gì đây quả táo quả táo quả táo tên tên đây là quả gì đây đây là trái măng cụt quả măng cụt quả măng cụt Tên tên. Đây là quả gì đây? Đây là trái chôm chôm. Chôm chôm. Tiếp theo. Đây là quả gì đây các bạn? Đây là trái nho, chùm nho. Chùm nho nha các bạn nhỏ. Chùm nho. Đây là quả gì đây các bạn? quả vải rồi là trái vải nha các bạn nhỏ trái vải quả quả gì cũng là nó hết tên tên đây là trái gì đây đây là trái nhãn nha các bạn nhỏ trái nhãn trái nhãn ok bắt đầu ta sẽ lột các loại trái ra nha các bạn nhỏ đây đây là trái nhãn đây trái nhãn đây là trái gì đây trái mảng cầu trái mảng cầu nghe các bạn nhỏ hay còn gọi là quả na đây trái mảng cầu đây đây là trái măng cột ừ. đây đây là trái măng cụt nha các bạn nhỏ đây trái măng cụt ok đây là quả quýt quả quýt nha các bạn nhỏ đây quả quýt ok Xin chào các bạn nhỏ, hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye.